xong việc rồi chạy về mà nắng quá nên ờ, kiếm một cái rừng cây đâu đó bên ờ, gần khu ờ, Minh Đạm vào đây ngồi cho nó mát rồi sẵn dịp mình mình nói sơ qua về chiếc xe của mình có một số bạn cũng cũng cũng quan tâm cũng hỏi mình nói về một số cái điểm trên xe của mình đó đó giờ mình đi xe nhiều xe mà mình không có review xe thì uh, hôm nay sẵn dịp mình đang ngồi nghỉ cũng không biết làm gì thì review cho mọi người xem ha thì về uh, thì về tổng thể thì chiếc xe mình nó như thế này Ôi, rừng cây đẹp quá hết không đây là cái đường vào thiền viện Trúc Lâm ở Bà Rịa thì bạn nào chưa biết thì đi đi cái hướng Long Hải đi lên chút chút xíu á thì à, chưa tới um, khu đường vào à, Minh Đạm khu khu di tích Minh Đạm á thì nó sẽ có một cái đường đi vào thiền viện Trúc Lâm ngồi đây thì nó yên tĩnh là mình à, nghỉ mệt rồi cũng đang có hứng thú nói về chiếc xe mình chút xíu rồi về tổng thể thì chiếc xe mình nó như thế này từ từ trên dưới từ từ trên đó đã quên thì như lần trước mình nói thì chiếc xe mình à, chủ yếu là mình à, mình làm những cái chi tiết mình quan tâm đến cái à, cái khả năng và tiện dụng trong vận hành nó cải thiện cái được cái cái cái, cái cái thao tác của mình rồi cái thứ hai quan trọng nữa là đó là phải đảm bảo cái ờ, tính an toàn xong rồi ờ, cái nhu cầu sau cùng nếu như mà có điều kiện mà thích thì ờ, cho nó đẹp thì mình cái ưu tiên đẹp thì nó cũng không có phải là trọng tâm nhưng mà nếu như mà anh em trong ờ, hội chơi mà chia lại mấy cái món nào mà nó đẹp mà nó tốt thì ờ, mình cứ đưa lên chiếc xe mình cho nó nhìn cho nó đẹp ha giờ mình nói từ đầu đi thì ờ, chơi scrambler thì chắc bác nào cũng đầu tiên sẽ trang bị cho mình một cái cái bộ bảo vệ thì xe mình thì mình dùng đồ bảo vệ của Evotech thì cái lưới ờ, bảo vệ cả đèn Evotech ờ. rồi chống chống lộ phục trước của Evotech ờ, bảo vệ heo dầu Evotech và cái bảo vệ phục sau Evotech luôn cái chuyên chấn chỗ bảo vệ nha thân máy á thì à, mình không có dùng của tách, tại à, mình thấy cái tách nó nó hơi nhỏ đối với là cái vị trí này cho nên là à, mình lấy của uh, Diablo lắp vào nhìn cho nó chắc chắn rồi xe mình là bản icon ha nhưng mà mình à, mình không thích tên nấm à, ghi đông của icon với nó cao quá nhìn nó không có nhìn nó yếu nên mình chuyển sang cái bộ cùm với lại à, cái di đông của Phototol tuy nhiên là sau một thời gian mình đi á, thì mình thấy cái Gototo nó nó nó đi xa thì rất là ok nhưng mà do cái tay lái của nó quá rộng chiều dài cái ghi đông của nó hơn hơn 8 tấc cho nên là nó nó nó bị hạn chế trong cái thao tác mà bẻ lái ừ, chạy xe nó không lên nó không lên xe ừ, đi trong thành phố thì nó dễ vướng lắm tại vì đường xá chật chội mà cái đi vô một đông thì nó quá quá rộng cho nên đó là mình chuyển sang cái vi ờ, đông ờ, Rizoma Rizoma thì ờ, nó đẹp à, nó hẹp hơn gốc cái gốc lái nó nó nó, nó rộng hơn nên mình thao tác à, rất là dễ chạy xe nó lanh xe lắm tuy nhiên là một cái nhược điểm của cái di đông Rizoma thì nó nó thấp nên là ai mà ừ, ừ, thích mà dán ngồi chòm nhiều á kiểu mà cà phê Razer á thì đi cái di đông Rigoma nó nó sẽ là một cái điểm rất là lợi thế lăn xe và nó nó nó, nó đúng như cái thế mình ngồi tuy nhiên mình thì um, bây giờ mình không có chơi sport nữa mình chuyển chơi dòng này rồi thì mình mình thích uh, sự thoải mái cho nên uh, cái rizoma thì nó giải quyết được chuyện cái cái cái gốc ừ, cái độ rộng của ghi đông nó hẹp hơn à, đánh lái nó dễ hơn chạy trong phố nó lanh xe hơn à, nên là mình giải quyết được cái cái vấn đề mà ghi đông nó thấp á thì mình dẫn đi cái cái cầm ghi đông là của Futotal nhưng mà à, mình à, gắn thêm cái cầm cái cầm nâng ghi đông cùng nâng ghi đông là của Bắc à, à, anh em mà chơi à, tùm lân ghi đông thì à, đa số là biết cái này ha nhựa gốc ừ, cũng rất là nổi tiếng của cái phụ kiện này thì à, hôm nay là mình mình mình test luôn cái sau khi mình gắn đổ qua cái ghi đông này và cái cùng nâng ghi đông này mình đi đường à, từ Sài Gòn ra Vũng Tàu thì đi rất là thoải mái và đúng ý luôn vừa thoải mái mà góc lái nó lăn xe nữa đó thì về cái di à, đông nó là như vậy à, mấy cái gù lái với lại cái đau à, tay lái thì không có vấn đề gì đâu không có vấn đề gì để nói ha ừ ở đây thì mình có trang bị một cái phụ kiện quát lóc à, để mà gắn à, điện thoại thì à, ờ, cái phụ kiện này thì rất là nhiều hãng anh em review rất là nhiều nhưng mà mình xài cái hiệu này thì mình thấy nó tương đối là đơn giản đẹp và chắc nhìn nó cũng ngầu nữa mình cái của mình thì mình có trang bị thêm cái cái đồ chống rung tại như à, anh em chơi và biết nó cái này thì nó nó rung nó lắc dữ lắm mà nếu mà nó cứng á nó không có độ à, rung á thì à, thì nó lâu ngày cái điện thoại mình nó sẽ xuống tại vì nó nó, nó quá cứng mà nó không có triệt tiêu được cái cái, cái rung động của cái cái di đông á nên là có cái phụ kiện này vào thì nó giải quyết được cái chuyện rung thì cái điện thoại mình nó nó đỡ bị chấn động trong những cái linh kiện bên trong thì nó sẽ tốt hơn ở đây mình à, trang bị thêm một cái à, cái đồ báo Axe Club cái này mình mà mình à, mới trang bị vào đây trước đây mình xài cái của của Sigo ừ, nó link vô cái điện thoại nhưng mà điện thoại mình xài dẫn đường rồi cho nên mình để tiết kiệm pin thì mình xài cái này riêng để cho nó nó đỡ pin với lại à, điện thoại thì à, báo với điện thoại thì nó không có real time có nghĩa là mình không có coi liên tục được à, như cái này thì nó cũng tiện mà nó ít tốn pin rồi cái cái kính hậu thì mình không thích gắn ở phía trên ở vì mình thích cái dáng tay lái nó thấp nên là mình để kính phía dưới nhìn cái, cái xe nó nó, nó góc cạnh hơn và nó hầm hố hơn ở đây thì mình trang bị ờ, trợ lực cổ o liền mình trước mình nói rồi câu cần cái gì nữa thì ờ, cái phục sau mình trang bị phục sau là phục ờ, ma kít ma kít thì nó có 3 điểm để mình chỉnh cái tinh chỉnh cái thông số của phục thì ở cái nắm tay này á, thì à, mình chỉnh cái độ cứng của lò xo thì mình đi trong phố á, thì mình để mềm hay đi cho nó nhẹ nhàng mà mình đi xa thì mình à, hoặc là mình chở nặng thì mình tăng lên à, hai ba nấc gì đó cho lò xo nó cứng lại vào cua nó sẽ tự tin hơn cái điểm thứ hai là điểm chỉnh rì bao. rì bao là cái độ hồi của lò xo để nó không có giảm sốc á khi mà nó nó nén xuống rồi nó bung trở ra thì nó bung từ từ chứ nó không có những cái bật những cái gì nó nó, nó sốc nó làm khó cảm giác khó chịu đây là điểm ba và đây là một cái điểm chỉnh ờ, thứ ba là cái này thường anh em nào chạy cắt á thì mới chỉnh nhưng mình không có chạy cắt nhưng mình không có chỉnh cái này để nguyên thông số mặc định và đó là cái ờ, này. còn mấy cái phụ kiện này thì phụ kiện để mình gắn cái túi hông thôi rồi qua bên này full à, à, tầm của Akamovic thì mình thích cái dáng này là cái tiếng ấm à, trầm Ờ, nó không có mất hơi xe mình không có mát nha mình ít có đụng chạm vô mấy cái ờ, điện để nguyên đang đa nguyên kiện của nó mình không có đụng vô à, nên là mình không có mát mà không có mát thì mình nên đi uh, full system người ta đã thiết kế sẵn cho xe rồi không có phải lăn tăng à, mình không có tháo ống tiêu ra tại vì mình thích cái tiếng nổ ấm à, cầm à, không cần phải mát thì mình nên để tiêu để cho nó nó nó giữ được cái hơi nó không có mất công suất muốn bù lại công suất thì lại phải mát nếu mình tháo tiêu ra cho nên là mình không có chơi mát thì mình không có tháo tiêu rồi cơ bản là có mấy món là như vậy nói chung là xe mình không có gì đắt giá hết trơn á nó, nó chỉ có nó, nó an toàn nó tăng được cái hiệu suất sử dụng rồi chắc thì ờ, sơ sơ thì cái chiếc xe mà nó gắn đó với mình cũng tương đối lâu rồi à, anh em nào có thắc mắc thêm cái gì thì comment bên dưới ha thị sẵn về Sài Gòn kiếm chỗ ăn trưa đói quá đi à, mé bên này à, ít có chốt à, hơn là mé bên hồ tràm thế lần mình thấy mấy anh em đi hồ tràm mà bị gặp chốt hoài luôn đi mấy lúc mà nắng như vậy thấy quý mấy cái cây mà ừ, to mà bị đốn kiếm bóng mát ra với Sigo với Sigo ra đây rồi giờ cái đợt dịch này à. mấy cái chỗ mà thuê mặt bằng là nó à, khó khăn lắm luôn tại là nhưng mà nó lại là một cái cơ hội cho thị trường bất động sản thanh lọc các cái ờ, chủ đầu tư mà thực sự là không có năng lực về tài chính như vậy thì ờ, nó quy luật ờ, đào thải tự nhiên dự án quá trời luôn mà tiến độ triển khai thì rất là ít so với lại cái cái, cái số lượng dự án được cấp toàn để sang tay không chiếc xe cà khịa kiểu như là muốn à, khích đua hay là chơi không có lớn mà chạy chậm á à, mình thấy mình cũng mất cười à, hình như là trong mấy anh em nói trong cuộc đời là ngoài chạy nhanh không có cái gì à, quan trọng hơn hay sao vừa rồi thì mình thấy à, cũng nhiều youtuber làm à, làm mấy cái mấy cái clip mà ừ, chạy chứng minh cho anh em chơi xe thấy là tốc độ của mình kiểu đi từ Nam ra Bắc coi nhiêu phút rồi đi ra Vũng Tàu nhiêu phút rất là nhiều những cái clip như vậy thực sự thì ờ, mình không có phê phán ờ, cái cách chơi tại cái đó như mình nói lần trước thì nó cũng là thuộc về ờ, quan điểm chơi thôi ai có ai có khả năng gì thì chơi cho nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình tuy nhiên là như mình nói ờ, mình chơi thì nó ờ, cũng có chừng có một tại vì ờ, cuộc đời mình nó còn nhiều thứ quan trọng hơn mà đâu phải chỉ có chơi không đâu cho nên nó là à, mình đừng có đánh đổi hoặc là cổ suý cho những người khác học tập theo mặc dù là có thể là các bác nói là, là không có à, tôi chơi như vậy thôi ai, ai ai thích thì coi không thích thì à, đừng có bắt trước à, ờ, nhưng mà nếu mà nói là mình không có nhu cầu à, khoe cái thành tích của mình thì thì mình đăng những cái clip làm về à, à, chạy tốc độ đó thì để làm cái gì không có nhu cầu chứng minh bản thân thì mình làm clip ờ, để làm cái gì ờ, mình cứ chạy chơi thôi chứ mắc gì phải ờ, phải quay rồi à, đưa lên youtube cho mọi người xem thực sự thì nó là cái thói quen nên mình không có phê phán tuy nhiên là mình phải hiểu như thế này à, thực sự là cái số thiếu niên mà mà mà không có điều kiện chơi với phân khối lớn hoặc là có điều kiện chơi phân khối lớn nhưng lại không có được uh, kiến thức cơ bản uh, uh, không có chịu học những cái người chơi có kinh nghiệm để mình chơi sao cho nó an toàn thì uh, những cái clip đó thì nó dễ bị kích động lắm rất là dễ bị kích động ờ, rất là nhanh thành idol cho một ờ, bộ phận thanh thiếu niên nhưng mà à, thực sự là mình đang đang hướng đến một cái cái thói quen chơi xe nó đầy rủi ro và thiếu an toàn cho bản thân cũng như là những người à, tham gia giao thông khác à, có thể là mọi người nghĩ nó là cái thú vui trò chơi mạo hiểm bên nước ngoài người ta chơi mạo hiểm còn ghê hơn mình nữa chứ không phải có chạy xe bao nhiêu phút tuy nhiên là cái mạo hiểm nó à, nếu mà mình để ý kỹ á người ta chơi ví dụ như leo núi nè ta nhảy dù à, nhảy từ à, cái tòa thép khá, cao nè thì đa số những cái bộ môn đó họ chơi thì mình để ý đi họ họ chơi, nếu chưa có xảy ra trục trặc cái bất chắc gì đó thì cá nhân họ chịu thôi không có ờ, làm ảnh hưởng gì đến ờ, đến ờ, sức khỏe và an toàn của người khác hết họ chơi họ chịu à, còn bên mình đó thì mình mình nó lại đem cái cái suy nghĩ đó đi ra nơi công cộng để mình show thì mình thấy ờ, việc đó là nó không có hợp lý à, vì uh, bản thân mấy anh chị có thể là uh, chạy xe rất là tốt nên không sao hết nhưng mà những người xem clip á những người xem clip của mình á người ta không có được những cái kỹ năng như mình nhưng họ bị lôi kéo theo lôi cuốn theo những cái hành vi trong các clip á thì dẫn đến bắt chước bắt trước mà lại ờ, không có được tập tành không có được ờ, học cơ, cơ bản căn bản về kỹ thuật chạy xe cho nên là là mình đang vô tình đưa họ vào những cái tình huống rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như là những người thân cũng như là những người xung quanh ờ, cái việc mà mình chạy ví dụ mình chạy từ nam ra bắc đó, nó là ví dụ một số thú vui hoặc là à, chứng minh thể hiện hay là à, à, muốn chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân thì mình cứ chia sẻ bình thường à, tuy nhiên mình không có thay vì mình đặt mục tiêu là chạy từ nam ra bắc bao nhiêu phút đó, hoặc là từ sài gòn ra vũng tàu bao nhiêu phút đó, thì mình có thể chia sẻ nhiều chủ đề khác rất là nhiều cái chủ đề đó mình có thể chia sẻ nhưng mà ừ, mình đi theo cái hướng là ừ, là lôi kéo một ờ, một ừ, một bộ phận không nhỏ thiếu niên bắt trước để ờ, mình nhanh trở thành idol thì cái cách để nhanh trở thành idol như vậy nó nó không có hay nó ảnh hưởng đến rất là nhiều đối lại cái lớp thanh thiếu niên sao họ họ không biết cái nào tốt hay cái nào đúng cái nào là sai hoặc là thậm chí những cái gì mà nó hợp lý với người ta nhưng không hợp lý với mình họ anh em không có phân biệt được nên là bắt chước một cách mù quáng thì những cái clip như vậy thì à, vừa rồi thì mình thấy là YouTube có một cái đợt mà sàng lọc những cái clip trên trên trên kênh YouTube á mình thấy cái đó này họ làm đúng á, được vì uh, à, như vậy á, thì uh, thì uh, nó nó nó đỡ những cái clip mà nó không có mang lại cái giá trị gì nó chỉ thuần túy về câu like câu view thôi không đem lại một cái giá trị hay à, một cái thông điệp gì đó trong cái à, cái clip ờ, nó lại chiếm tài nguyên của hệ thống YouTube thì à, rất là lãng phí rồi mình thấy là YouTube cũng nên nên có những nhiều hơn những cái lần để mà rà soát những cái kênh mà nó nó nó tương tự như vậy để để mạnh hóa cái phương tiện giải trí vừa à, thắng máy vừa thắng à, trước mình không có tập quen á không tập thành sẵn xạ thì khó lắm công nghệ nó giải quyết được một phần cho mình cho nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà cơ bản là mình vẫn phải tập cái thói quen chạy xe nó an toàn có nhiều anh em à, ví dụ như anh em à, hơi bị cực đoan Đấy, à, chạy xe mà thắng ABS để làm những gì mất cảm giác lái cảm giác chạy nha suy nghĩ hết thì có ABS nó lo rồi mình đâu còn ờ, thoải mái đi đừng có lo à, hai cái quan điểm nó rất là cực đoan nó là cái công nghệ nó càng ngày nó càng tân tiến hơn nó giúp cho việc xe nó an toàn hơn thao tác nó đỡ phức tạp hơn để có nhớ những người người ta chỉ tí chạy xe thôi người ta không có suy nghĩ là phải để tập những cái kỹ năng gì nó quá phức tạp đó, thì những cái công nghệ đó nó trợ giúp được ờ, nên là cái công nghệ nó không có lỗi gì hết còn à, những người là quá tự tin vào công nghệ để cho rồi à, cho rằng là mình chạy thoải mái đi công nghệ nó lo rồi thì cái đó nó cũng rất là mạo hiểm nói chung là mình à, tính mạng mình là mình quyết định mình không có ờ, giao hết phó thác hết cho những cái gì mà nó có kiểm soát được ha ABS ABS chứ khùng khùng nó không không có ờ, nó nó không có hoạt động thì làm sao hoặc là nó hoạt động nhưng nó không có ờ, có chính xác cho nên là công nghệ gì công nghệ thì mình cũng phải có thời gian thì mình vẫn phải nên tập những kỹ năng chạy xe an toàn số được cái ờ, cứ nói về thắng số quá trời quá đất luôn thần thánh hóa cái chuyện thắng số rồi cái gì cũng dùng số chạy bình thường cũng dùng số chạy bình thường cũng dùng số để ờ, để đạt được một cái level ra là thầy dùng số nó có rất có hại cho cho cái bộ ly hợp bởi vì mình dùng cái sức ì của máy để mình mình hãm tu máy lại thì cái bộ ly hợp nó hoạt động nhiều hơn nên là mình chạy làm sao á chạy nhanh cỡ nào cỡ nhưng mà làm sao để mình không phải thắng gắt đó mới là đó mới là cách chạy mà nó an toàn nhất nhưng mà mình không có không có để mình vào cái thế ờ, gấp mà ngoài ngoài dự kiến quá nhiều trên một hành trình đi thì dĩ nhiên nó có cũng có những ngọt ờ, nhưng mà đừng có để quá nhiều nhưng mình chủ động mình giảm tốc từ xa thì thì đâu có việc gì phải dồn số để làm gì mình đi đèo dốc thì ờ, mình mình dùng vòng ờ, vòng tua máy để mình hẹp hay vì mình xài thắng thì cái đó thì nó khác còn đi đường bằng như thế này thì việc gì mà cứ gì cũng dồn số cạch cạch cạch cạch nghe cho nó nó như là rất là rất là pro mà nó hại em mà đôi khi làm không đúng ờ, nguồn dễ té nữa đó là những cái kỹ thuật để à, để dùng trong những cái tình huống mà nó quá gấp rồi nó không còn cái giải pháp này tốt hơn thì nhưng mà phải luyện đến cái mức mà nó thành sẵn xạ luôn chứ không phải là lúc đó rồi mới suy nghĩ là dịch dùng số hay là dùng thắng nó thành sẵn xạ rồi mà nhiều anh em mới chơi mà được uh, được xem mấy clip mà thầy năng à, dòng số này kia nữa thường hay bị cái tâm lý chạy trên đường là suy nghĩ là dùng số hay là thắng cho nên là cái gì gặp tình huống nào cũng dùng số nhiều khi anh em thần thánh hóa rồi đâm ra là nghĩ là dòng số là cái kỹ thuật để thay thế cho thắng luôn chứ cho thắng không xài xài dòng số không